uh, Torino và cái trận của Udinese và thằng à, Monza thì hôm qua mình có nhận định trận AS Roma cho tất cả anh em thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm AS Roma thì anh em đã, đã húp được cái mã kèo AS Roma và cái trận Udinese này mình cho anh em đánh trên và đánh tài thì cái trận này nó ra một cái mã kèo đó là ra hai điều thì anh em cũng hòa mã kèo này còn Atalanta thì mình cho tất cả anh em nằm Atalanta thì anh em đã thua cái mã kèo này nha nhưng mà anh em vẫn không lãi mà à, không, không lỗ nha hôm qua anh em chỉ lỗ ít thôi thì à, hôm nay mình sẽ vào nhận định thêm cho tất cả anh em cái giải Serie B của ờ, thằng Italia nữa nha anh em đó là trận giữa à, thằng uh, câu lạc bộ cổ mộ và thằng Genoa diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 10 tháng 4 thì hiện tại anh em thấy thằng Genoa đang đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và có 59 điểm sau 31 vòng đấu thì hiện tại thằng Genoa này đang nắm chắc cái cái tương lai để lên đấu Serie A nha anh em thì à, vị trí thứ ba là thằng Paris đang có 53 điểm sau 31 vòng đấu thì anh em thấy cách biệt tới 6 điểm nhưng mà trận này lợi thế cho thằng Verona là đang gặp với thằng Cổ Mậu đang đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng và có 39 điểm sau 31 vòng đấu thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì bên phía đội chủ nhà là đội Cổ Mậu thì anh em thấy đội Cổ Mậu trong 10 ờ, trận gần nhất thì đội Cổ Mậu đã thắng được 3 trận à để quả, hòa 5 trận và để thua hai trận thì còn bên phía ờ, thằng ờ, ve Noa thì anh em thấy Genoa ờ, trong 10 trận gần nhất thì Genoa đã thắng hết 6 trận và để hòa 3 trận và để chỉ để thua một trận trước Parma thôi. Thì cái phong độ của thằng Genoa trong những trận gần đây nhất thì đang có một cái phong độ rất tốt tại đang đứng nhì bảng xếp hạng mà anh em. Thì cái mục tiêu của thằng Genoa này là đang vươn lên cái vị trí đầu bảng luôn nha anh em vươn lên cái vị trí đầu bảng chứ không phải là chỉ đứng ở cái vị trí là thứ hai trên bảng xếp hạng đâu hiện tại đang cách thằng đầu bảng xếp hạng chỉ có 4 điểm thôi anh em nếu mà thằng đầu bảng xếp hạng nó bị giống như mà nó bị ờ, thua một trận đi là Genoa sẽ có cái tương lai vươn lên cái vị trí đầu bảng xếp hạng để uh, nắm chắc cái bé đi ờ, lên Serie A nha anh em. Thì uh, trong cái lịch sử đối đầu thì hai thằng này nó chỉ mới có đối đầu chỉ có một trận thôi nha nè đó là trận lượt đi của thằng cúp serie B này thì um, à, anh em thấy trận đó là đấu lên sân nhà của thằng Genoa với cái tỷ số là một điều thì mình sẽ tiến vào trận đó cho tất cả anh em coi luôn thì đây một điều hiệp một là thằng đội chủ nhà là Genoa ăn với cái tỷ số là 1-0 và hiệp 2 thì thằng cổ mộ nó gỡ là một điều nha anh em thì trong cái trận đó thằng Genoa chấp rất là sâu chấp với cái mã kèo là 1,25 nhưng mà cái tỷ số là một điều nha anh em thì mình sẽ tiến vào hai thằng này đã rất là nhiều thẻ anh em thấy trong cái trận đó không là đã chín thẻ thì anh em có thể đầu tư cái mã tài thẻ được còn góc trong cái trận đó là 8 quả góc mà 7 quả là đã nghiêng về bên phía Genoa rồi anh em cũng có thể đầu tư cái thằng Genoa này chấp góc được nha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 chấp tới mà mã kèo là 1,25 nhưng mà cái tỷ số là một điều nhưng mà lượt về thì uh, Genoa làm khách thì chấp với cái mã kèo chỉ có 0,25 thôi nhưng mà tài xỉu 2,25 thì anh em cũng có thể vẫn có thể đầu tư vào cái thằng ờ, Genoa chấp 0,25 được nha thì giống như mình đã phân tích trước đó cho tất cả anh em thì cái trận này Genoa đang cần những cái trận thắng gần đây nhất để Genoa chờ thằng vị trí đầu bảng nó sẽ bị thua một trận là Genoa sẽ vươn lên cái vị trí đầu bảng xếp hạng để có thể um, mùa sau có thể lên Serie A nhanh nhất và để vô địch à, cúp Serie B nữa nha anh em thì um, mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận này luôn đây thì à, mình sẽ chốt cho tất cả anh em trong ba cái mã kèo ba cái mã kèo trong cái trận này nha thì anh em có thể nằm trên là nằm thằng đội sân khách là Genoa chấp với mã kèo 0,25 nhưng mà anh em nào chơi trang thì anh em có thể chờ cái mã kèo nó ra sân tầm 5 đến 10 phút thì anh em vào cái mã kèo Genoa đá đồng còn hiệp 1 còn nguyên trận thì anh em cứ vào cái mã kèo là thằng Genoa chấp góc 1 thì anh em chủ yếu là anh em vào hai cái mã kèo góc này là hai cái mã kèo góc là hai cái mã mà tỷ lệ thắng cao nhất trong trận này thì anh em cứ vào thằng Genoa chấp một góc và hiệp 1 anh em cứ dẫn vào Genoa chấp 0.5 góc luôn chủ yếu là anh em nằm mạnh tay hai cái mã kèo góc này cho mình còn cái kèo trên này thì anh em cứ chờ ra sân tầm 5 đến 10 phút kèo nó tụt xuống còn đá đồng á, thì anh em vào cái kèo đá đồng tỷ lệ anh em thắng và quà nó sẽ cao hơn còn hai cái mã kèo góc này bắt buộc anh em phải vô mạnh tay để anh em có thể có cái tỷ lệ thắng cao nhất trong trận này luôn nha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 cái thẻ này luôn thì giống như mình nhận định trước đó cho tất cả anh em rất là nhiều trận nhưng mà anh em thấy đa số là quà với anh em chỉ thắng được một kèo hai kèo nhưng mà kèo góc toàn là ăn full không thì bởi vậy anh em nên đăng ký trang để anh em có thể chơi được những mã kèo phụ mà có cái tỷ lệ ăn cao hơn nha thì à, đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em ở trận giữa thằng cổ mộ và thằng à, Renoa thì anh em nào mà đang xem thấy hay thì để lại cho mình một bình luận và một lượt đăng ký kênh hoặc là anh em có thể nhắn tin trực tiếp qua cho mình để anh em có thể được mình hướng dẫn tất cả anh em cách đăng ký trang giống như cái cách cho anh em vào nhóm của mình để anh em nhận được nhiều mã kèo hơn nha thì đến đây mình cũng đã kết thúc video thì hẹn gặp lại anh em ở video sau